thầy nó chia sẻ qua thăm bả với cái kiều đó ghé thăm thì ghé vô rồi nó tiếp xúc với bả mà em cũng mất mần em đâu lu bu á trời ơi nó vô đường gạt bả lấy hết trơn tiền bả giờ bây giải chết lên đây nè nó mập mập lấy không còn một đồng bạc luôn anh anh Hả? nó nó nó mập mập phải không đúng là mập mập đúng rồi đó má nó còn nhỏ này là nó theo gịnh kênh em biết bao lâu nay bởi vì em nói ví dụ mấy cái nó chạy xe quay sành đó nó chạy xe quay sành nó nói là nó là fan kinh của anh nó vô nó thăm bả em không bây giờ giờ em đi kiếm vòng vòng lắm không gặp nè có lấy mà không còn bạc lấy ra bả chơi tiền luôn giờ bả bả giải chết bên đây rồi mới thì luôn á hả em không biết sao nữa lấy không còn một đồng một đồng luôn ý nói là mới thì luôn hả anh mới cái chát này xong nè em bây giờ mới chạy vòng vòng kiếm không có nè nói là cái, cái kênh anh chia sẻ ờ, cho nó rồi nó dẫn mà việt kiều bây rồi giờ bây giờ à. anh phải ờ, lên anh báo với phường xã công an á cái tội thằng nhỏ này á là để coi chích camera ra lục ra để bắt nó rồi bây giờ em phải báo công an phải không anh lên công an xã anh báo thử anh báo với công an là như vậy đó nhỏ này là tội là kiểu là nó phải nói là cướp luôn rồi bây giờ em em không không có có cái cái có, có cái cái cái mà mà mà, mà biết camera là ở đâu này giờ nó, nó không biết nó ở đâu nè mới mới chi tầm đó nè nó mà sao nó tìm được như bà tú có trong như vậy mà nó vô được tại vì đó, á hỏi thăm dài dài từ sáng vậy đây nè hỏi thăm nè nói là là hỏi thăm nè nó vô nữa em đâu có biết đâu em tưởng đâu là chia sẻ qua rồi rồi, rồi, rồi, rồi người ta đi thăm bà nữa như hồi mỗi lần ở đây nè em mấy kênh trước lúc trước là em cứ cho em cứ cho cho tiền cho tiền xong rồi cứ là nó cứ mò theo nhưng mà em dặn hết trơn nhưng mà tại vì bà là em thấy nằm tút ở trong nhà của anh ở trong đó trong sâu á sau đó mỗi lần vô á là khó khăn với lại trong mấy bà gì lấy, đó. lấy lấy luôn ba cái tiền của bà để dành luôn lúc bà chết là nhà mò nhà bọng gì luôn của bà luôn là, là hàng luôn bà sạch sẽ không còn một đồng bạc thì bà khóc bà chết không trời trời tôi vẫn giải quyết sao nữa thiệt chứ Á, n mà mà hay thiệt, mấy cái này nó hay thiệt, nó vô nó vụ vụ xong nó moi được tiền hết trơn luôn á. Tôi đâu biết đâu. Đó, bởi vì nó có cái biện pháp là nó thay dầu, thay bọng gì đó. Á, nè. Nó vô kêu bà thay đồ ra, bả thường bà Ngồi lạnh trang tiền ở trong trong cái quần á, anh biết không? Rồi mấy Nó cái kêu bà, vụ bà thay đồ ra quanh đây. ừ. Nó rồi bây giờ tự nhiên tôi tôi bà kêu tôi ôm um sùm tôi hỏi cô đó rồi rồi, rồi nó đi ra đi mẹ nó kêu rồi nó đi mua cạc điện thoại bọng gì đó tôi đâu biết không lẽ tôi giữ người ta được mình đâu biết gì đâu. Anh nhớ biển số xe không? nhớ ừ anh anh chạy với xanh màu đen sáng biển, số dạ. xe nhớ rồi anh anh lên mày công an anh báo biển số xe số biển số xe số mấy rồi còn cái xe nó, sáu mươi mấy mà mày mày mày sáu mươi lăm hoặc sáu mươi mấy vậy hình như quên số mấy mình nhớ mấy số ở dưới đít không à biển mẹ tôi luôn quá tôi quên chạy qua sành màu, màu đen đen á thì thằng này đem là là của bản xe nó là tám một sáu một một tám một sáu một một ờ dạ với quy sành màu đen nhưng mà là tám một sáu một một nhưng mà là cái uh, vi màu đen nhưng mà là ừ. cái uh, cái gì nè ý em hỏi là cái mã tỉnh á mẹ tôi quên vụ mã tỉnh này tôi không, không để ý mã tỉnh nữa tám một sáu nội nữa không nhớ mã tỉnh hả nhớ biết vision màu đen ờ, nguyên thành màu đen tám một sáu một một mày xử lý quá tôi không có nhìn mà cái cái cái cái cái cái cái em nó cái, chùm cái nó chùm khẩu trang nó không có cõi nó bảo hiểm ra luôn phải không nó cõi hết trơn hả thấy mặt luôn không bảy mốt hay bảy mốt anh ơi biển số bảy mốt sạch không bảy mươi mốt bảy bản số bảy mốt biển số bảy mốt bảy mốt mấy nhớ không ừ. bảy mốt mấy rồi mấy tám mấy hẹn vụ vụ đó t 1 hay k 1 em không ngành nữa rồi ờ, cái gì, quên cái gì, nữa cái, cái gì k 1 bảy mốt t 1 hay k 1 t 1 hay k 1 gì đó hả à ừ. nói chung phải nhiều con này nó nó còn dùng biển số giả nữa chẳng chả biết nữa tám một sáu một một là bản số đó, cái thành màu, màu đen á bảy mươi mốt hả ừ à, mà không mấy biển số này thì nó mua xe gian dùng xe này xe kia đúng đúng đúng đúng, đúng. xe bản số là không quan trọng mà cái nhỏ mập mập là anh em biết đó y chang luôn mập mập á thì em nói nhỏ mập mập này là đi lúc mấy năm nay rồi nó gình gình theo mấy cái kênh mà em cho tiền đó là nó gình gình lại bởi vì nhiều cái Mẹ chỗ nhiều cái chỗ em đâu có cho tiền mấy bà cụ đâu thiệt tình chứ trời ơi đủ mày từ đó vậy là, là, là bả giữ tiền là bây giờ anh lên đó đủ mày, mày thả anh báo thử cái biển số xe đó thử rồi người ta tra biết đâu kìa rồi rồi rồi chứ sao giờ đủ mày giờ tôi, tôi tôi nghĩ tôi không có không không không cơ sở báo nữa <laughs> bây giờ ra vô đợi rồi không cơ sở anh biết không thua luôn Ủa mẹ vậy có bãi sao rồi nó chết luôn hay vậy quá trời luôn rồi không đủ nghe tôi hết không, không biết rồi, sao giải quyết em tính rồi để em tính em đăng bài lên coi em tính trời ơi trời anh thú ô đủ mẹ giờ hay bà chết luôn hay gì rồi ông ơi có gì cho em hay nha Quá, wow, bà sốc bà dậy dạ. không ông nội ô đủ nghỉ mẹ tôi về tôi sổ mình tôi mày tôi luôn rồi nè trời mẹ thì bởi vì nhiều khi em tính, tính lúc đó vậy em không có cho tiền mấy bà cụ nhiều em cho thiệt mấy trăm ngàn để lại à cho nhiều lúc nào cũng vậy chứ để tiền nhiều lại em kêu thường kêu mấy bà gửi không mà nó tụi nó mò hay thiệt trời ơi đúng